Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2021, tức ngày 21 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Nhờ tam hội phù trợ nên đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tý tiến triển vô cùng suôn sẻ thuận lợi. Trong ngày hôm nay, con giáp này có cơ hội gặp gỡ quý nhân và người đó sẽ giúp bản mệnh khắc phục được những khó khăn còn tạm thời bỏ ngỏ suốt thời gian qua. Con giáp này cũng có thể nhận được sự tán thưởng của cấp trên và đồng nghiệp vì đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Tuy nhiên, vận trình tài lộc đi xuống, điểm báo họa hao tài đang đến gần do tác động của kiếp tài, cho nên tuổi Tý cần phải cố gắng cân đối lại chi tiêu càng sớm càng tốt.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 Hơn thế nữa, đường tài lộc của người tuổi sửu đang tăng tiến, nguồn thu nhập có phần dư dôi cũng không cho phép con giáp này được tiêu xài hoang phí, quá chớn. Tuy nhiên, ngũ hành thổ khắc thủy, bản mệnh cần phải quan tâm đến gia đình của mình chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình. Cho dù có bận rộn đến đâu, con giáp này cũng hãy cố gắng dùng bữa tối với mọi người. Đây là thời điểm để gắn kết tình cảm giữa các thành viên. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ Ngọ, Thân, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Cục diện tương phá gây ra ảnh hưởng lớn trong vận trình tình cảm của người tuổi dần, đặc biệt với những người đã lập gia đình, có giáp này cần phải dành thời gian tâm sự với nửa kia nhiều hơn bởi mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang dần trở nên lạnh nhạt. Trong khi đó, những người còn độc thân cũng gặp nhiều chuyện không như ý trong tình cảm. Cho dù tuổi dần mở lòng với mọi người xung quanh, nhưng bạn lại khó có thể tìm được một người phù hợp có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp để con giáp này đến với một ai đó. Tuy nhiên, nhờ có chính tài phù trợ, đường tài Lộc khởi sắc nên bản mệnh gặt hái được những khoản tiền đáng kể. Con giáp này có thể được thưởng vì đạt thành tích cao trong công việc hoặc tìm được những mối đầu tư có lợi, mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Điều này an ủi phần nào buồn phiền trong chuyện tình cảm. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ Mùi, Tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mão Tam hợp phù trợ người tuổi mão giúp con giáp này luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên vì bản mệnh đang có xu hướng lý tưởng hóa mọi việc nên thường thấy chán nản, muốn từ bỏ nếu công việc gặp nhiều trở ngại ngoài ý muốn. Bản tính hiền hòa và vui vẻ giúp các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển khá thuận lợi. Tuổi Mão là con giáp chân thành, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, không hề toan tính bất cứ điều gì. Vì vậy mà chắc chắn bản mệnh cũng sẽ được mọi người giúp đỡ nếu gặp khó khăn. Trong ngày ngũ hành thủy sinh mộc thúc đẩy vận trình tình duyên, mối quan hệ với gia đình có bầu không khí rất hài hòa và ấm áp. Con giáp này và nửa kia của mình chẳng giấu giếm nhau điều gì, dù lớn hay nhỏ, nhờ đôi bên luôn luôn tâm sự, trao đổi mà tình cảm vợ chồng ngày một gắn kết. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ Tý, Hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Thìn Chính ấn chiếu mệnh, tuổi thìn sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi nếu tham gia các buổi thi cử hoặc tuyển dụng ngày hôm nay. Con giáp này dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác và đạt được cái đích đã đặt ra. Những người đi làm nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Nếu muốn tiến xa hơn nữa trong tương lai, bản mệnh cần đặt ra cho mình những mục tiêu khó chinh phục hơn, không nên vội hài lòng với thực tại. Ngoài ra, việc buôn bán làm ăn thuận lợi nên tiền bạc dồi dào hơn hẳn, người tuổi thìn cũng gặp nhiều may mắn nên càng dễ lấy được tiền của thiên hạ.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 Cục diện tương xung khiến người tuổi tỵ không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp của mình. Con giáp này thường nói năng không suy nghĩ, không kiêng nể ai, dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh. Cũng vì thế mà mối quan hệ xã giao không được hài hòa cho lắm. Bản mệnh cũng trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Tuổi tỵ có tham vọng nhưng để đến được thành công, con giáp này cần phải có lộ trình rõ ràng. Không thể nóng lòng mong ước muốn của mình thành công ngay lập tức. Hãy kiên trì và nỗ lực nhiều hơn nữa nhé! Con giáp này vốn là một người thông minh, có chi tiến thủ, vì vậy hãy biết tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Tuy nhiên, muốn thành công cần phải dựa vào chính sức của mình. Bản mệnh không nên trở thành người tham tiền, chạy theo những gì ngoài tâm với, kẻo gánh chịu hậu quả khôn lường. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ Sửu, Hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Ngọ ngũ hành xung khắc tuổi ngọ rất dễ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia vì những quan điểm bất đồng, vợ chồng không tránh khỏi những khi cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Tuy nhiên, con giáp này không nên thích dạy đời, nói những lời gây tổn thương cho nửa kia trong cơn nóng giận. Một khi chiến tranh lạnh xảy ra, dù ai là người đúng, ai là người sai, bản mệnh cũng có thể là người chủ động làm hòa. Vợ chồng cùng sống dưới một mái nhà, mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến bầu không khí thêm căng thẳng. Người tuổi ngọ có thể chủ động xuống nước để làm lành với người ấy nhé. Thiên quan cũng khuyên con giáp này chớ nên sốc nổi, chủ động mâu thuẫn với kẻ tiểu nhân hoặc quan lại xấu trong chính quyền mà gây ra những chuyện rắc rối không đáng. Một điều nhịn là chín điều lành, điều gì có thể cho qua thì nên cho qua vào ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mùi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Thiên ấn chiếu mệnh vận trình của tuổi mùi vẫn diễn ra khá trôi chảy, con giáp này thông minh và khôn khéo sẽ đạt được những mục tiêu mình đặt ra từ trước đó. Những kinh nghiệm làm việc phong phú có thể giúp bản mệnh tìm ra hướng giải quyết khó khăn một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, con giáp này nên mở rộng mối quan hệ xã hội của mình, không nên tự tách bản thân ra khỏi tập thể. Sức mạnh tập thể là vô cùng to lớn, nó sẽ giúp người tuổi mùi chinh phục những đỉnh cao mà không thể nào với tới nếu chỉ có một mình. Hôm nay có bất đồng quan điểm với ai, bản mệnh cũng chỉ nên góp ý nhẹ nhàng chính quan nâng đỡ nên con giáp này dễ đạt được những thành tích lý tưởng. Bản mệnh đã lập mục tiêu và cố gắng trong suốt thời gian qua. Tuổi mùi là người rất có chi tiến thủ, nghiêm khắc và có tinh thần trách nhiệm cao. Và đây chính là thời điểm để thu về phần thưởng xứng đáng. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân Ảnh hưởng của cục diện tương hại khiến người tuổi thân phải trải qua một ngày không được yên ổn, con giáp này vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn do có kẻ tiểu nhân dở trò. Đáng buồn là những ai không hiểu rõ về bản mệnh có thể hiểu lầm. Bản mệnh đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng bởi lời nói cũng chẳng đem lại nhiều lợi ích thực tế. Hãy dùng hành động để chứng minh cho mọi người thấy tuổi thân là người như thế nào. Khi trắng đen đã rõ ràng, kẻ tiểu nhân sẽ phải nhận sai thôi. Ngũ hành kim sinh thủy có giáp này luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Do đó, nếu không tìm được cách giải quyết cho vấn đề, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy. Đôi bên cùng nhau suy nghĩ sẽ tìm ra hướng giải quyết nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tí. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Mối nhân duyên của tuổi dậu khá tốt đẹp, đặc biệt là với những ai chưa lập gia đình. Hãy cởi mở với những đối tượng tiềm năng theo và cho họ cơ hội được tiếp xúc, trò chuyện với mình nhiều hơn. Nếu đã có gia đình, con giáp này luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho đối phương. Cho dù có những lời điều tiếng, bản mệnh cũng không vội nghi ngờ, làm to chuyện mà luôn tâm sự thẳng thắn với người ấy trước tiên. Bên cạnh đó, tỷ kiên lại cho thấy sự nghiệp của người tuổi dậu không quá thuận lợi, con giáp này có thể sẽ vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi của nhân viên trong văn phòng. Sức khỏe có dấu hiệu đi xuống, thời tiết diễn biến thất thường, lúc nóng lúc lạnh ờ, trong khi sức đề kháng kém nên dễ bị nhiễm bệnh, gây tổn hại tới các cơ quan cho cơ thể. Thân thể của bản mệnh không chống đỡ nổi nên hãy tạm gác lại công việc lớn hoặc hoàn thành cơm trưng để nghỉ ngơi. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ Ngọ, Thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất Tử vi tuổi tuất Chính ấn phù trợ, bản chất của người tuổi tuất là thông minh, nhân từ, không ham danh lợi, nhưng cũng chính điều đó khiến con giáp này trở thành một người không có chi tiến thủ, dễ dàng bằng lòng với thực tại. Nếu cứ dậm chân tại chỗ, bản mệnh sẽ bị người khác dễ dàng vượt qua. Con giáp này nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh và đây cũng là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ, giúp tuổi tuất gặp gỡ được quý nhân. Hãy cởi mở hơn và trân trọng những người thực sự đối tốt với mình thổ khắc thủy khuyên con giáp này cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới gia đình của mình. Bản mệnh có nhận ra mối quan hệ của mình với các thành viên trong nhà đã trở nên xa cách hơn rồi hay không? Hãy bớt thời gian cho công việc và dành thêm nhiều thời gian hơn ờ, cho những người mình yêu thương nhé. Các cặp đôi đang yêu thì cũng có phần lạnh nhạt vì thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc cho đối phương. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, Tị, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Tuổi hợi dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực trong ngày chịu ảnh hưởng xấu của cục diện tự hình. Tuy nhiên, dù có bất cứ khó khăn nào bày ra trước mắt, con giáp này cũng không nên than thân trách phận, trở nên cực đoan. Hãy suy nghĩ tích cực và tìm cách khắc phục ngay. Bản mệnh là người thông minh và nhanh nhẹn, tuy nhiên đôi khi lại quá nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân khiến người tuổi hợi cố gắng rất nhiều nhưng lại không thành công như người khác. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, con giáp này nên đi về hướng Tây Nam để gặp được hỷ thần và tài thần. Đây là hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bản mệnh gặp được nhiều điều thuận lợi hơn. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ Mùi, Tý,